chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official Thì hôm nay vẫn là chuyên mục ăn gì hôm nay Thì mình sẽ làm một món đó chính là món vịt xào xả ớt Đây là vịt mà mẹ mình đã gửi từ quê lên cho mình Và nguyên liệu hôm nay mình sẽ có là ba củ xả và hai trái ớt Và bây giờ thì các bạn hãy cùng theo dõi mình làm món vịt xào xả ớt này nhé Bây giờ mình sẽ cho vịt vào nhá Mình sẽ cho vịt vào để ướp các bạn ạ à, Gia vị thì bây giờ mình sẽ cho một ít muối vào nhá Mình sẽ cho một ít muối vào Các bạn lưu ý là mình sẽ cho một chút thôi nhé, khỏi mặn đấy sau đó thì mình sẽ cho một ít nước mắm vào để cho vịt của mình nó thơm hơn Các bạn nhớ là đổ một ít nước mắm thôi nhé Rồi, sau đó thì mình sẽ cho một ít mì chính vào Sau đó thì mình sẽ cho một ít hạt tiêu vào nhé Sau khi cho đầy đủ gia vị vào rồi giờ chúng ta sẽ trộn đều vịt lên nhá để cho gia vị của chúng ta ngấm vào vịt của chúng ta. À, sau khi mà mình đã trộn đều lên rồi thì mình sẽ ướp vịt trong tầm từ 10 đến 15 phút để gia vị ngấm vào vịt và tí nữa chúng ta nấu nó sẽ được ngon hơn nhá. À, ok và con vịt của mình đã ngấm gia vị được tầm 10 đến 15 phút rồi nhé. Giờ mình sẽ cho vịt lên đảo nhé Mình sẽ đảo vịt sơ qua xong rồi mình sẽ cho một ít nước vào nhé Ok, và bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi công đoạn của mình nhé Ờ, các bạn đảo vịt thì mình sẽ đảo tầm 10 đến 15 phút để cho vịt của mình nó săn lại nhá Các bạn lưu ý là khi mà mình đảo vịt thì mình sẽ cho lửa nhỏ thôi nhá Để khỏi là con vịt của mình nó sẽ bị cháy đấy ạ Mình mới cho lên đảo một tí mà mình đã ngửi thấy mùi thơm rồi các bạn ạ à, Mình đã đảo được từ 10 đến 15 phút rồi nhá Các bạn có thể nhìn thấy là con vịt của mình nó đang sát lại rồi này Và nó đã chuyển đổi màu rồi nhá Giờ mình sẽ cho một ít nước vào và mình sẽ đun trong tầm từ 15 đến 20 phút nữa nhá Để cho thịt vịt của mình nó mềm hơn nhá Giờ mình sẽ đổ nước vào này Các bạn lưu ý là mình chỉ cho một chút nước thôi nhá Rồi ok Ờ, các bạn có thể thấy là khói của nồi vịt của mình đang bốc lên rất là thơm này rồi mình chỉ ước là cái camera này nó có thể quay lại được mùi vị Tại vì nó rất là thơm luôn, kích thích mũi kinh khủng Quá thơm luôn Dự là hôm nay sẽ có một bữa tối rất là ngon các bạn ạ Thì các bạn ơi, các bạn có thể nhìn thấy là nồi vịt của mình đã sắp dần cạn nước rồi nhá mình đã ninh được tầm 15 đến 20 phút rồi Bây giờ mình sẽ ninh thêm một chút nữa để cho thịt vịt của mình nó mềm hơn nhá Mùi rất là thơm luôn các bạn ạ Wow, quá tuyệt vời luôn Chắc đây là món ăn mà mình nấu thành công nhất đấy các bạn ạ <laughs> Ok Giờ mình sẽ ninh thêm một chút nữa nhá Để cho thịt vịt của mình nó mềm hơn nhá bạn ơi, vậy là món thịt vịt của mình đã xong rồi nhá Các bạn có thể nhìn thấy là thịt vịt rất là ngon luôn Trông rất là hấp dẫn phải không ạ? Ừ, nếu các bạn có xem video của mình mà có bị kích thích thì cũng đừng có trách mình nhá Công nhận là rất là ngon luôn à, Ok, chắc bây giờ thì mình sẽ đi thưởng thức món thịt vịt xào xả ớt của mình nhá. Mình không thể đợi lâu thêm được nữa các bạn ạ Nhìn ngon quá Chắc là mình sẽ phải ăn thêm vài bát cơm mất thôi à, Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Và đừng quên là nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn